Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền ạ. À. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh ạ. Năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Em ở quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em cũng ở Sài Gòn luôn ạ. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Ừ. Còn em trai? Dạ, chào anh Quyền Linh, chào, chào chị em. Hồng Vân Lung chào Linh, em. chào bạn nữ xinh xinh. Chào tất cả những người xem chương trình Em xin tự giới thiệu về mình Em tên là Trần Minh Văn Em năm nay thì 30 tuổi Em đang làm việc ở quận Tân Bình Em làm về IT Nói nghe nè, muốn hỏi bạn trai chút xíu sao dạ. bạn ờ, bạn biết bạn bên đây xinh xinh mà bạn chào là bạn nữ xinh xinh vậy? Dạ, bạn nữ thì mặc định nó auto xinh xinh chị Đúng rồi, nữ ai không xinh em uh, quê ở đâu dạ em quê em sinh ra ở thành phố hồ chí minh cũng thành phố hồ chí minh dạ. luôn em em nói một chút về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi dạ điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ hòa đồng à, em có thể là thích nghi với mọi môi trường luôn ạ à. và em rất là thích ca hát ừ. dạ có tật xấu gì không dạ tật xấu là nhiều khi em cũng có hơi nóng tính một chút nhưng mà cái đó là rất là ít à cái nóng tính khủng khiếp nhất của em là là như thế nào dạ không nói chuyện thôi dạ Chà, không, nói chuyện, nói chuyện đi hả? chỗ khác chứ không có đập đồ đúng không không đập dạ, đồ không đâu bạn trai dạ. điểm dạ. mạnh điểm yếu là gì điểm mạnh của em thì uh, thật thà ừ. hiền đa số mọi người nói vậy <laughs> không mà hiền thiệt dạ nhìn thấy em rất là hiền luôn điểm yếu dạ điểm yếu thì em cũng hơi nóng tính hồi nãy nghe bạn nữ nói thì rất là bất ngờ tại vì nó có rất là nhiều điểm chung Ừ. tại vì em nói chung là cũng nóng tính á ừ. nhưng mà những cái lúc mà nóng tính như vậy thì em làm gì cũng giống bạn nữ là thường im lặng vậy là hai người nóng tính im lặng hết khỏe <laughs> trời ai cũng nóng kiểu này đỡ dạ. ghê đỡ biết mấy luôn em nói em thích hát đúng không dạ. giờ hát liền cái đi kênh cái thích hát dạ. với hát hay coi có giống nhau em hát hay không dạ mình nghe thử rồi à, thẩm định ha dạ chị thẩm, thẩm định, giúp ha. em ạ ừ. em hát hát đi tình yêu trong em vẫn luôn hâm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn chỉ là em đôi khi khó nói nên lời mong anh hãy cảm nhận thôi trời ơi hay vậy cá ta? tính lắm nha trời ơi xuất sắc luôn xuất sắc luôn á mong anh cảm nhận thôi đó tới à, bạn trai em thì uh, hát thì không được hay lắm nhưng mà em thích làm thơ em muốn gặp mặt bạn nữ rồi lúc đó rồi mà mới mới mới thành thơ dạ. đúng không dạ. rồi được rồi em có mấy mối tình rồi dạ em thì trải qua ba mối tình mối ngắn nhất là bao lâu mối ngắn nhất là 15 giây gì kỳ á trời ơi tôi lần đầu tiên tôi thấy mối tình 15 lăm giây 15 giây tình yêu này gọi là tình yêu xét đánh nè chứ ai tự nhiên giây. mới gặp 15 dạ, giây thì... 15 giây đó, đó là cái 15 giây cảm nhận đó dạ. xem xem là Giống như, như thế xét nào đánh ha ừ. thôi cũng lạ còn em mấy mối tình rồi em trải qua hai mối tình nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là gần 3 năm thì uh, tụi em quen uh, em đềm chưa tới một ngày đẹp trời thì bạn có bạn gái khác rồi còn cái mối tình thứ nhì mối tình thứ nhì thì khoảng 3 tháng thôi là tụi em tìm hiểu nhau nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên là không đi tiếp là thôi luôn cũng vẫn làm bạn ạ rồi bây giờ à, em trai em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em muốn tìm một người là cái điều quan trọng nhất là tin tưởng tại tức vì... là tin em ấy đúng không dạ nhưng mà em phải làm cái gì cho ta tin chứ giờ tự nhiên bắt người ta tin mình rồi sao không ta tin được tại vì tin tưởng nó rất là khó tin tưởng một người ví dụ như là chỉ cần người ta lừa dối mình một lần thôi thì mình sẽ rất là tổn thương ừ tin tưởng đây em nói thì có thể nó không chứng minh được điều gì hết nhưng mà ờ, cho em một cơ hội thì em sẽ chắc chắn chứng minh được cái điều đó và em làm được là cho em cơ hội em sẽ chứng minh niềm tin cho người khác thì ngoài cái ờ, cái ờ, cái mong muốn về cái sự chân thành như là vừa rồi em mới tâm dạ. sự thì em còn muốn cái người bạn gái của mình về ngoại hình thì phải như thế nào cái ngoại tính hình tình thì đó, đó giờ em không có đặt nặng nhưng ừ. mà con trai thì ai cũng thích xinh trắng dễ thương Em nghĩ như thế nào về cô bạn bên rào này? Em hình dung bạn đó như thế nào? Em nghĩ cô ấy cũng là một con người rất là cá tính và biết đón Cô ấy có xinh không? Dạ chắc xinh, nghe nghe giọng xinh xinh Xinh cỡ nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao không? Chị không Vân Nghe vâng ơi, giọng thì rất khó lắm Em có hai tấm hình đây ạ à. ừ. chị có thể đưa cho anh để anh tưởng tượng đây là em lúc nhỏ và em xin nói thêm là em vậy thì thành công đây dạ. bên nhà gái tôi xin gửi là bạn đoán coi là cái người bên đây là ai trời hình lúc nhỏ chị đó lúc nhỏ đó Đừng lộn quá nha <laughs> Có một sự bật mí nhẹ là vậy thì thành công đó nha Nhìn cái hình thì cũng là xấu, xấu, xấu nhất á Nhưng mà em đoán là cái bạn này Ồ oh. Thường đấy con nít đó súng răng ha rồi tóc, ờ. tóc tai rồi rủ rượi ha này kia vậy thì thành công tức là thay đổi ông đoán đi ông đừng quay qua đây ông đoán thử à? giống cái cái chàng trai bên đó không ai nè <laughs> chắc hình nhỏ này nè hình nhỏ em đoán hình lớn hay nhỏ dạ lớn lớn em đoán hình nhỏ đó đây Đâu? mọi người á mọi người nhìn đi một bên là cái bạn nhỏ là anh quyền linh đoán và cái hình lớn á, là bạn trai bên đây đoán bởi vì người ta có cảm xúc người ta có một cái trực giác cho nên ta đoán rất là đúng còn anh thì thôi suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi <laughs> câu trả lời chính xác là bạn trai đúng dạ. đoán đúng em luôn đó dạ đúng rồi đây mời anh chúc mừng chúc mừng em nha <laughs> chào em gái dạ à. chào anh em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào em muốn là ảnh sẽ cao hơn em cao hơn em chắc luôn không bên đây khoảng mét mét năm mươi thôi mình phải uh, tùy thuộc vào tính cách nữa hiền là được hiền là được đúng không dạ đúng còn rồi. cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không dạ được được <laughs> ôi 55 được rồi mong muốn gì nữa dạ um, anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn tại vì em quen bạn trai á ừ. à, theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn mà nếu mà em gặp bạn mà không giữ thì em sẽ sợ bạn này yên tâm là nhẫn nhịn lắm à, kiên nhẫn nữa không có giữ hung dữ đâu sợ dạ rồi bây giờ mình mở rào cho hai à, trẻ gặp mặt ha mở rào lần đầu tiên anh xin tặng em dạ à, em muốn mở ra con mở ra đi cưng mở ra dạ, đi em mở à. ra luôn ạ à? để để xuống bàn đây ừ, rất là chu đáo luôn nè để em cầm cho anh nha giống như ngày làm lễ coi mắt vậy nha <laughs> thấy nó cũng nôn nao như vậy luôn á anh xin tặng em về cái hộp nhạc khi mà mình vui hay mình buồn gì đó mình cảm thấy mình muốn thư thả thư giãn á thì mình có thể dặn nó lên cái này nó cũng tượng trưng cho về một cái gì đó mà mình mong muốn á ví dụ như là em muốn nghe nhạc thì em phải lên dây cót nó dạ đúng rồi tức là mình phải bỏ ra một cái gì đó để mình có thể tận hưởng được nó thì giống như trong tình cảm cũng vậy thì mình phải bỏ ra tâm huyết công sức thì mình mới xứng đáng có được nó dạ em cảm ơn anh nhiều <laughs> trời ơi bạn này là gọi là bạn ấy nội tâm lắm mà bạn rất dạ, là sâu sắc đó nha anh ơi em tặng cho anh ờ, anh có thể mở ra ạ à? trong đây là nó là một cái ví dạ một cái ví tiền để anh có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi à khi nào anh dùng là anh nhớ tới em à tại vì mỗi lần anh dùng cái bóp này thì giữ bên mình 24 trên bốn nha dạ cảm ơn em dạ. hai đứa nó gặp nhau hình như nó bị rung rung rồi đó dạ. nó bị quýu quýu hay à. sao chị á. Ờ, để em hỏi trước nói đi hỏi đi à, em 24 tuổi anh ừ. thì 30 đúng không ạ đúng rồi anh có thấy em khá là trẻ đối với anh anh nghĩ cái tuổi tác nó không có phán định được cái người đó trẻ con hay không mà là do cái suy nghĩ dạ một người có thể mà chỉ có 18, 19 tuổi nhưng mà người ta rất là chững chạc rồi dạ, thì rồi. qua cái cách nói chuyện của em thì anh nghĩ em không có tính trẻ con theo cái cách suy nghĩ thôi còn mấy cái tính khác giống như của con gái thì cái đó rất là bình thường em rất là tâm lý luôn đó ừ. ví dụ như có một cái câu chuyện nào đó là em cảm thấy bực mình em cũng cho qua hoặc là thắc mắc quá thì em sẽ hỏi thôi Ừ. dạ chứ không có gọi là ghen tuông hay là suy nghĩ em không có hồi nãy thì anh có hứa là sau khi gặp em sẽ đọc một cái bài thơ thì cái này là anh chỉ làm ngay tại chỗ thôi nha dạ. cho nên là có thể nó có gì đó mà em cũng thông cảm em rất là muốn nghe luôn ừ. lần đầu tiên gặp huyền có lẽ đây là duyên mái tóc thật đen tuyền mắt em như kim tuyến giọng nói làm sao xuyến nếu em muốn phát triển và cùng nhau hàng nguyên thì bấm nút giao hiền <laughs> trời ơi đó là xuất khẩu thành thơ đó nghe cho nên phải thấy em rồi mới dạ, ra được cái bài rồi. thơ này hay quá rất là hay luôn ạ à. em nhìn anh thì em nhớ là một bài hát rất là gọi là thích hợp cho thời điểm này luôn bài anh có muốn nghe không hát luôn đi. một đoạn nhỏ thôi à Này người em luôn tìm kiếm lâu nay trễ ba năm rồi đây Suốt thời gian qua anh đã ở đâu sao không ở đây Tôi mọc tóc Nghe giọng rất là thanh, rất là hay Dạ. Tức là hai đứa rất là hợp nhau về dạ. những cái sâu sắc cũng như là về Đúng văn rồi. hóa văn nghệ ha Bây Bên giờ các bạn có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình nha Mỗi người nói một câu sau đó tiến hành bấm nút Em muốn nói trước không? À, nếu mà anh cảm nhận được là em với anh mình phù hợp với nhau á Thì mình có thể là cho nhau cơ hội tại vì em thấy anh cũng rất là hiền và dễ thương đó ừ. dạ với lần đầu tiên là em cũng có thể là có cơ hội để tìm hiểu một người bạn trai mà lớn hơn em nhiều tuổi à ừ. anh cảm thấy em rất là phù hợp và anh cũng muốn ờ, tiến tới dạ <laughs> đó vậy là hiểu rồi đó rồi để tay nút bấm các bạn tôi thấy rằng à, hai bạn à, rất hợp với nhau nhiều thứ và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trân trọng những cái gì đang có và các bạn sẽ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái tình yêu thật sự và chuẩn bị chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi chứ tôi biết rằng hai bạn cũng đã chờ đến giây phút này <laughs> một hai ba hết thời gian rồi chúc mừng rồi ta làm thủ tục nào ta đặt cái hôn đầu tiên vào má của bạn gái nào dạ rồi <laughs> chúc mừng các bạn nhé chúc mừng tụi em